Mình là đại lý ờ, mới, ờ, mình ở tại số nhà 394, tổ 3, phường Phùng Chính Kiên, thành phố Bắc Cạn, Bắc Cạn. Hôm nay mình đã có mặt tại hợp tác xã trẻ nhân thức và ờ, mình mời các bạn uống trà. Đây là ừ. dòng trà đinh, dòng trà cao cấp nhất và sau đây mình sẽ pha cho các bạn biết muốn cho trà được à, thơm ngon và giữ được hương vị thì chúng ta nên tráng à, trà qua một lần và sau đó rót đầy các chén để trà thì khi chúng ta thưởng thức thì giữ được à, hương vị thơm ngon hơn của trà nói chuyện với khách rồi nói là mở kính nhỉ muối thì ờ, chúng ta nếm thử thì ờ, đưa lên mũi thấy mùi rất là thơm và nhấp thử ờ, trà có vị thanh và dịu à, uống xong thì trong họng thì rất ngọt hôm nay mình rất vui được pha trà mời các bạn dòng trà tỉnh của hợp tác xã trà nhân thức và ừ, mời các bạn ờ, có ờ, nhu cầu thưởng thức trà và ờ, mua các loại sản phẩm trà về uống cũng như là làm quà biếu tặng người thân trong dịp Tết này mời các bạn đến số nhà 394 tổ 3 phường Phùng Chính Kiên thành phố Bắc Cạn tỉnh Bắc Cạn hưởng trà và ủng hộ đại lý trà chúng lợi chúng tôi cảm ơn các bạn hẹn gặp các bạn some